1 triệu đồng, bạn đã có ngay một video bài giảng hoàn chỉnh. Dịch vụ quay phim bài giảng online, khóa học đào tạo trực tuyến tại ICN e Media dành cho những người muốn kiếm tiền thụ động từ YouTube, Facebook qua các khóa học, muốn triển khai các kênh dạy học online, đặc biệt dành cho những người câu toàn, cần sự trao chuốt trong từng khuôn hình, làm việc hiệu quả, muốn tìm ekip nhanh gọn đúng ý, đội ngũ quay phim dựng phim chuyên nghiệp tại ICN e Media studio với nhiều trang thiết bị đi kèm như TV, máy chiếu, hệ thống phòng thu âm chuyên nghiệp phục vụ tùy theo nhu cầu khách hàng. ICN e Media hiện nay đang có ưu đãi cực hot, tặng ngay một clip khi đăng ký gói 5 clip trong tháng này. Còn chân chừ gì nữa, liên hệ ngay tới ICN e Media theo hotline 092 710 2666 để nhận ưu đãi ngay.